chào tất cả các quý anh chị và các bạn nha à, Hôm nay ở trên bắt đầu nắng to rồi các bạn thì ờ, có một số anh chị có hỏi em là tại sao ở, ờ, ở trên ờ, vùng cao thì người ta dùng dao mèo và dao mèo nó rất là sắc thì hôm nay em sẽ làm một cái đoạn để giới thiệu qua về tại sao con dao mèo ở trên vùng cao lại sắc nhé các bạn nhé nó cũng rất là đơn giản thôi cũng bây giờ thì cũng ờ, người ta cũng dùng máy nhiều rồi thì người ta mài qua máy xong người ta mới mài à, đá nhé các bạn nhé thì em giới thiệu với các bạn cái con dao mèo mà nó sắc và tại sao nó lại sắc nhá thì các bạn nhá đây là mấy con dao mà em mới hôm trước em mới đi mua các bạn thì em à, đã làm xong rồi thì như này là nó chưa sắc đâu các bạn thì mình phải mài mình phải mài như này nhé bạn mài thủ công hết như này thôi đó bây giờ bố đang mài thì ờ, mài như này mất cũng rất là nhiều công sức và những cái đá này không phải đá nào cũng mài được đâu các bạn nhé những cái viên đá như này, này đó những viên đá này là không phải là uh, ở đâu cũng có và ở đâu cũng lấy được về mài đâu nó phải có cái chỗ riêng của nó và chỉ có ở vùng cao thì người ta mới biết dùng những cái viên đá như thế này để mài thôi các bạn chứ các bạn mua cái dao mèo này về ấy, xong các bạn lấy cái đá mà đấy cái đá mà người ta mài tường các bạn thì cái đấy thì ăn rau thôi không rau nó không sắc đâu các bạn nhá đây là mấy con này để bán nhưng mà không ai mua cả sau này còn tặng cái gì tôi thì ờ, những cái viên đá này cũng mất rất là nhiều công sức để đi đào đấy các bạn nó cũng có những cái tảng đá những cái kiểu như là những cái núi đá nhưng mà cũng ờ, không phải là ở đâu cũng có rất là xa các nơi khác mới có thôi còn ở trên em này cũng có nhưng mà cũng đi một đoạn khá là xa mới có nhá chứ không phải là đá nào cũng được đâu bọn nhà em có mấy viên bốn viên đó ở bên này cũng có mấy viên nữa này đó có một viên này này các bạn này đó, có một viên này có rất là nhiều viên viên bé viên to đều có hết thì uh, do là em à, mài dao này để bán nên là uh, phải dùng cái đá này thì nó mới sắc được và khi nào không sắc ấy, thì người ta lại uh, mang ra là mình lại giúp người ta mài lại nhé các bạn nhé Đó. thì uh, có mấy con này bây giờ em cũng mài luôn rồi mài để uh, còn uh, thì để đi uh, Ừ, cho ờ, bán cho người ta đó các bạn nhá rất là nhiều dao luôn cái dao này là như cái vòng này là hôm qua hôm trước em có giới thiệu một cái video cho các bạn cùng xem đó thì ờ, cái dao cái bé thì em chỉ làm một cái vòng này thôi còn như con dao này nó to thì em làm bốn cái vòng nhé các bạn nhé còn nếu mà có thời gian ấy thì người ta làm nhiều vòng thì nó sẽ đẹp hơn nhưng mà em nghĩ là không cần thiết chỉ cần như này là cũng rất là xinh xắn rồi những cái vòng này thì à, nếu mà con dao mà, mà sử dụng nhiều ấy thì à, nó sẽ rất là vàng luôn nhé các bạn nhé bởi vì cái này là làm bằng đồng mà thì nó sẽ không bị gì đâu những chỗ đen đen đấy, các bạn thấy những chỗ đen đen là do là hàn nên là hàn vào lửa ấy thì à, cái khói nó làm cho nó đen thôi chứ còn mình dùng một thời gian là nó vàng hết nếu mà ngày nào bạn cũng dùng cái con dao này ấy, thì nó sẽ rất là cái tay cầm nó sẽ rất là vàng và xinh xắn nha Ờ, thì bây giờ em cũng ờ, đi mài dao luôn nha đây này các bạn này con dao này này đó nó khi chúng ta làm nhiều vòng thì nó sẽ như này này và con dao này được ờ, làm cái bao đựng và dây này để đeo ấy các bạn nhé đó con dao này rất là đẹp luôn cho các bạn xem nó con dao này à, Ờ, loại tốt luôn đó các bạn nha khi khi nào mà ngày nào mà các bạn cũng dùng ấy thì cái cái vòng này, này nó sẽ vàng như này và nó sẽ rất là đẹp đó cái này là không có ngày nào mà không dùng cả bởi vì là mình dùng thì mình sẽ cầm vào đây và cái tay của mình sẽ bám hết những cái à, bụi bẩn bụi bẩn hết thì uh, nó cái cái này là kim loại mà thì nó sẽ không bán nữa bởi vì là cái này là nó không dỉ nên là nó sẽ không bán nữa thì nó sẽ đẹp như này các bạn này đó là cái bao cho như này cũng rất là đẹp luôn thì uh, con dao này dao của bố nên là bọn em cũng chẳng được dùng đâu nhà thì mỗi người có một cái nên là ai biết dùng thì của ấy người người đấy sắc thôi các bạn ạ thì uh, con này là dao của bố nhá con này con đẹp nhất trong nhà này đó thì bây giờ em cũng đi ờ, mài luôn mấy con kia còn mấy con nữa đấy các bạn nhá bây giờ em ờ, cũng đi mài luôn nhá các bạn nhá mài cái này là ấn ờ, ấn vào rất là nặng luôn các bạn dùng hết sức lực đè vào cái dao để mài thì nó mới sát được các bạn nhá chứ không phải là cứ như thế mài qua mài lại mà nó, nó sắc đâu với lại là phải biết cách mài thì nó mới sắc chứ còn nếu mà không biết cách mài thì nó chỉ trắng thôi các bạn nó không sắc đâu nó bóng lên thôi nó không sắc đâu Vậy là mài dao của em cũng đã xong rồi nhé các bạn nhá. Đó. Nay à, mài cả buổi sáng bây giờ là buổi chiều rồi. Thì cũng đã xong hết rồi mấy con. Nhưng mà em à, đưa mấy con kia đi cất rồi. Còn à, mấy con này thôi. Thì uh, uh, uh, những cái đá này ấy, thì chúng ta phải mất công đi tìm nhé các bạn nhé. Thì muốn có những cái đá này là phải đi đào về thì mới được chứ còn không phải là ở đâu cũng có đâu các bạn ạ để có rau sắc ấy, thì ờ, chúng ta phải mai mò đi tìm ờ, ở các nơi ấy ừ, những nơi nào có ấy. nó đá thì nó cũng trắng trắng như này thôi nhưng mà phải biết thì mới được đó kia có một cục to thế này đó thì uh, uh, cũng được uh, mấy cái rồi đó và đây là cái bao của nó nhé các bạn nhé cái bao của nó đấy đó. bao của nó này. mình sẽ cho dao vào đó. đó là chúng ta sẽ có một con dao rồi các bạn và chúng ta chỉ lấy ờ, dây buộc vào cái chỗ này, này. cái chỗ này có là một cái mét này này là lấy dao buộc là chúng ờ, chúng ta sẽ đeo được thôi các bạn đó Ờ, đeo đeo như này này các bạn này đó đeo ở số cái thắt lưng này này đó đeo như này đi rừng thì rất là tiện luôn nhé các bạn nhé đó thì uh, uh, em đã giải đáp được cái câu hỏi là tại sao rau ở uh, vùng cao thì nó lại sắc như vậy bởi vì là họ uh, ở trên vùng cao em là có những cái uh, đá như này và mài mái xong mài chúng ta dùng mái mài ấy xong rồi chúng ta sẽ dùng uh, tay để mài ở trên đá này chứ không phải là cái đá mà mua ở chợ đâu các bạn ạ cái đá mà người ta mài tường để người ta sơn nó ạ thì ờ, không phải cái đá đó cái đá đấy mài thì dao nó sẽ rất là cứng và nó sẽ không uh, uh, sắc đâu các bạn nó sẽ không sắc đâu thì uh, uh, hôm nay muốn giới thiệu đến cho tất cả các quý vị anh chị và các bạn này uh, một cái như kiểu mà người ta làm dao mà nó đẹp ấy như thế thôi thì uh, Bây giờ cho phép em ờ, xin dừng video và xin chúc tất cả quý anh chị các bạn một ngày thật là vui vẻ nha. Và đừng quên đăng ký kênh ờ, ờ, và nếu thấy hay thì cho em một share nhá. Còn nếu mà mọi ý kiến đóng góp thì và những cái gì tò mò của các anh chị các bạn thì uh, vui lòng để lại tin nhắn hoặc là để lại lời comment ở bên dưới để em uh, biết và à, có gì em sẽ làm tiếp theo cho tất cả các quý vị anh chị và các bạn cùng xem và bây giờ thì xin chào tạm biệt tất cả mọi người nha